Ok hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Trail Gaming Thì à, tiếp tục à, tập tiếp theo của Metro 2033 Hôm trước thì chúng ta đã Đã gọi là sao nhỉ? Vượt à, từ dưới cái khu Khu gì ta? Quên mất tiêu rồi Và trở lên mặt đất thì à, để vượt tới trạm Black thì à, mất khá là nhiều thời gian do là tìm đường đi ở trong cái à, tòa nhà đổ nát kia hơi bị lâu một tí và đã truyền được tin thất thủ về cho po về cho trạm police rồi thì hiện tại bây giờ chúng ta đang đến với trạm black Giờ có một thanh niên này phát hiện ra mình nhưng mà đã bị ông này thịt luộc. All right, later. The situation got worse. Nazis literally flooded the station. You'll have to act alone. Sorry. But if you can shut down their generator, it'll be easier to sneak past the guards. Take this. I will wait for you in the deserted tunnel to Polis. Oh. cho mình một khẩu súng mới này Trông giống kiểu VSS vậy Nhà không ngắm không nhức gì cả Mẹ khẩu AK mình trang bị xịn xòa thế này không Ở à, đâu từ nhá đi vướng cái này là ăn ăn cỏ bẫy à, vãi cả đái luôn quả bẫy auto kích hoạt à ghê thật ghê thật sự À không ai giảm thanh nó nó xịn hơn. Bây chúng ta phải đi đường nào đây? oh, có vẻ đi đường bên trên này à? hợp lý này. Ủa, nó nhìn thấy ánh sáng. luôn nhá cháu chỉ có mà nín Rồi, cuốn ghi chép mới chạm Black Không biết mình còn nên đi bên trên không nhỉ? À, hết đường rồi Phải đi bên dưới rồi à? Uầy, nằm luôn ạ Khẩu máy bắn chất thế nhở Khẩu máy bắn chất vãi đái ạ Bắn phát nằm luôn Không nói nhiều I à. ô đây là một đường khác à Có bẫy tiếp à Một thằng làm Ồ, khẩu mạnh thế Bắn phát một Được cốp thì ngon nhỉ đông địch vai nồi ạ đường bên này như cái cục cứt vậy năm luôn một viên uh, sát thủ vãi không này không này sát thủ vãi loạn ạ à. 否则呀。 mỗi mỗi thằng đi một bên à về bên kia bên khác đúng không à đâu bố mình vừa ấn nút gì mà ném được lựu vậy Chó này khỏe thế nhở Vỡ mẹ kính của mình rồi Mình phải phá hủy cái gì của nó đúng không nhỉ Lại đi đường nào đây Vỡ hết kính rồi Đéo biết đường nào mà lần luôn Súng hay súng đéo ở đây nhỉ À súng tên à Này không có gì Chỗ này vòng lại À Đường bên này không phải đường chính rồi Đường bên kia mới là đường chính Đường bên này chỉ là để phá hủy cái gì đây thôi Chết mẹ mày lựu là nút đéo nào Ai, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt Có cái loàn tao Đấy, Bọn nó đứng góc nào bọn nó nhìn Ác ấy nhở Assassin's Creed Ok là À đi tiếp đường này rồi Uầy, dưới này vẫn có một tầng nữa Nó làm rộng hết nhở À đây là thông, thông đây à cái đường đường vừa nãy thông ra đường vừa nãy thì ra có một đường như này nữa Ai súng sát thủ giống mình này Không có gì đâu Đây à, chỉ à, một cái đường vào để lút đồ thôi linh tinh ấy nhở Thông nhau linh tinh beng hết Thế nhiều mạng nhện vậy đường đi lên này Ủa? đủ Lạ vậy Thế đi đường nào là đường đúng vậy Now, come here, you're not... Đây là khu nhà vệ sinh mà Uầy, lại thông đi đâu đây? thông đi đâu ấy Ui, nhiều đường vãi luôn á, Chạm này Này, trên mặt đất này đỏ Nhảy xuống dưới Ồ, oh, đi lung, linh tinh hết rồi Ủa, oh, lại vòng một vòng đi đâu ấy Gắn cái gì đây Kích điện à Ok Cơ duyên vậy Lại gặp bản ghi chép thứ hai Ui à Đoạn đường này toàn đinh này Trông có vẻ đường hầm bí mật nhỉ Ui dồi, tầm mấy em nhẹ Chết mẹ đi một vòng ở đây rồi hay sao ấy Vòng trái đất rồi À đúng Gặp ông này luôn Ơ Ơ Thế đéo nào nhỉ Thế, thế cuối cùng đi đi bừa lại đúng đường à We'll reach Paulus soon. Ok, thế là thoát khỏi uh, trạm Black rồi. Nếu hiểu kiểu gì, mình đang đi tìm đồ không? Cuối cùng lại ra lại gặp ông này ạ. À.

lại nằm mơ. Chương 5 hy vọng thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi khi ấy kiệt quệ phải nhưng đầy hân hoan. Tôi đã làm được một khi đã chuyển lời nhắn của Hunter thì cuộc giải cứu trạng nhà có thể được định đoạt bởi những con người mạnh mẽ sáng suốt hơn tôi và trọng trách của tôi sẽ kết thúc Này, những người trên xe tắp máy đi không được nhúc nhích Khai báo danh tính oh, Old man, is that you? You're lucky Petrovich isn't here. He's not a man for jokes. Who's that with you? He's from the northern frontier. I'm escorting him from the black station. All come on through. Cứ thích nói đùa. Uman đấy à anh, anh cứ thích nói đùa. Ấy, ok, chào đồng chí nhá Ok, chào đồng chí nhá Chào đồng chí nhá Hai đồng chí nhá Ui, chạm này xịn sò thực sự à Cũng là chạm, một chạm lớn có khác Này ở ngay một cái ga luôn Ok, tới nơi rồi. Alright, let's go. Rồi, come on. Hey, hello các đồng chí nhá. Xin chào các đồng chí. Chào em gái. Captain Krasnov. You've come a long way, young man. Where exactly are you from? He's from the exhibition. What, can't he speak for himself? Look, Captain, it's the kid's first time in Polis. He's been through hell getting here, and he's carrying Hunter's message to Miller. So, cut him some slack, huh? Alright, alright. Get changed. There's the clothes. You can leave your gear. It'll be safe thế, thế ban đầu cái nhân vật đi với Hunter đi cùng Hunter kia là không phải ở là Atom mà gọi là đại tá cơ mà hay là đây là đang kể lại cái chuyện nhỉ lúc lúc sau cái quả intro nó và là 8 ngày trước này đây là kể lại chuyện 8 ngày trước ấy. mấy súng này không dùng bán đi Uầy, có quả súng này được hết nhở Muốn nâng cấp vãi Từ đi xem chỗ nâng cấp đã Đây rồi Súng này xuất sắc này Sấy được, bắn được này Bắn hit một hit một Ngắm hồng ngoại Bắn x2 Cứ hồng ngoại mà phang. Where is he? Colonel, sir, report. Dismissed. Con nằm dòng xanh ra xe có đầy đủ rồi. Súng này ok đấy. Nhà bắn đạn chung với AK hay, hay có nên bán khẩu AK đi ông ta? Ờ, xem AK nâng cấp được cái gì nữa Ôi Bọn này cùi thế nhở? Artyom, I'm Miller. Where is the message from Hunter? You don't have that caliber. And where is your ammo? Mine's here. You're welcome. This way. Okay. Special offers, uh, discounts. Uh, best this way. from the Forge Masters. Đây à? Đừng bảo ông này là Murer nhé. I'll thank you for bringing this to Polis. Was a brave thing you did. I'll call an emergency session. When they summon you, you'll report the situation. All council members, please assemble in the council chamber. I repeat, all council members, please proceed to the council chamber. Escort the boy to the council chamber. Okay. đi họp à? Hello anh dài Ui Nhắm mắt mở mắt phát ra hai quả Này ở bên trên ga trên mặt đất đúng không Đẹp vậy Còn câu cá các kiểu luôn ạ à. Đi thuyền Stop bothering me. Ra bệnh viện à? Ok, bây giờ mình đi đâu vậy? Yes, what do you need? Oh. Oh. You weren't saturated by then? Hell no. That's unusual. Sorry man. Did I interrupt New you? face. Hello. Ok. Cho một cốc đấy. Cứ phải mất tiền mới được. Cho cốc rượu đấy. Sau bao nhiêu ngày chinh chiến chưa được uống ngụm rượu nào Đừng bảo ông này tu rượu xong lại uống ngất như ông kia nhé Được rồi, chú anh ơi, chú anh ơi, chú anh ơi, chú anh ơi Huề vãi nồi rồi, có ghế ngồi không? Ôi hồi hồi Từ từ Em em em em vừa uống ly rượu xong chưa kịp tỉnh các anh bắt em đi họp rồi. Đấy, 10 giờ qua. Hội đồng từ chối giúp đỡ chạm của cậu.

Không biết nó có hoạt động không. Tuy nhiên chúng ta có thể thông, tìm thông tin này ở đâu. Có một thư viện lớn trên mặt đất. Một nơi nguy hiểm nhưng có lưu trữ hồ sơ quân sự mật. Okay, we'll split up now to avoid detention. You'll go up from here. I've already arranged. Rồi, cái gì cũng phải đến tay mình. Đi tìm viện trợ xong cuối cùng là phải tự giúp thôi, tự làm anh hùng của bản thân thôi. Ah, one more thing. When we go back, we'll head straight for Sparta base. My rangers will meet mất. Mất công báo tin để cứu chúng mày không? Chúng mày lại không cứu lại tao. Nhá. Yeah. Let's go cái gì Từ từ tao sẽ đi Tao nhớ hết mặt chúng mày đấy Chúng mày không cử quân ra cứu chạm của tao nhá Tao có mang tin tức để báo để cứu chạm của chúng mày rồi Nhớ mặt tao The council's decision shocked me, but Miller's plan gave me hope. Once more, I climbed Đúng rồi, up to the bones of Moscow to search for the secret of D6 and a way to awaken the horde of missiles. Oh, thì lên trên nó. Mẹ nó mặt nạ thì nứt hết rồi trên thì toàn yêu quái quái đây không nhỉ Rồi à, Tìm mặt nạ mới nào Uầy Khẩu này bây giờ được đấy chứ nhờ lên mặt đất rồi mẹ à, ngắm hồng ngoại hơi hơi hơi toang thì phải Biết thế để red dot thay được cái cái cái cái mặt nạ ngon hơn này ngon luôn ô khẩu này không có laser à ui da dãy phố ui bọn kia nó chạy như gà kìa ra phải tự mình đi thôi Wow Súng bây giờ có vẻ khỏe hơn lúc trước ở đây đúng không Thằng tiên chết một em này Đâu Mẹ một cá sấu à ăn lìn ăn lìn rồi mẹ bị mấy con này mổ nữa ui à đau nhá nào đặt bẫy ngu vậy này trông nhẹ nhàng hơn Kéo được Mấy con bay bay nguy hiểm vãi nồi. Cứ thích móc lốp mình rồi kìa Ô kìa Mẹ nó thả thả mình trên mái nhà là sao Rồi súng đâu Ôi tự nhiên bắt ta lên mái nhà Giờ hơi vãi nồi Súng ống của tao đâu Bao nhiêu tiền bạc của tao đấy Tự nhiên bắt tao lên mái nhà À đủ Đây có lợn Tự nhiên mất súng luôn Oh man Tự nhiên bị bắt lên mái nhà là sao ta Ui Ui Lỗi game rồi Bug game bug game Ơi ạ à. Bug game mà tình hình là bị bug game anh em ạ. The council's decision shocked me. Đéo nào nó Gave me hope. Once more, I climbed up to the bones of Moscow to search for. <sighs> <sighs> <sighs> Bây mình phải đi đâu đây ở đây à xuống lỗ này rồi Còn đấy mình cứ lang thang ở bên trên là sai Phải đi xuống lỗ hết rồi Ui dồi, ui dồi, What the fuck Cái đấy mà cũng Cũng bị chết á Tưởng nó phải ao Làm cho nhân vật tự né chứ Rồi ạ à. Game đúng chúa lửa Ai ơi cái bẫy Đéo cắt đi Mẹ nó điên thế nhở Rồi kịch bản nó sẽ làm này sập đúng không mà trốn vào đây đã Rộng lớn này biết đi đường nào Men điên rồi Đấy, một đống quái chạy đường nào người đến cứu thôi Còn vợ nó đội hình vòng tròn à đây này có mấy thằng liệt tưởng có mỗi một mình một đội hình vòng tròn nữa chịu ngon luôn hay quá không mấy thằng đến cứu ạ không thì ăn cứt liền đâu đánh ở đâu nữa còn bọn nào nữa

Muller đích thân ra giúp mình không Có vẻ ông này ái náy ra ấy Có vẻ ông này ái náy khi mà Chạm Quyết định là không giúp đỡ Chạm pol police Không giúp đỡ chạm ấy Chạm uh, à, Exhibition Let's go guys Rồi bây giờ vào trong thư viện thôi. Bắn AK chiến Rồi đóng cửa lại đi Seems Thôi thằng kia ăn cướp rồi. Về mấy ông kia phải thủ ở trên kia rồi Bị khóa rồi Tôi phải tìm chìa khóa nhanh nhanh Đúng không? chìa khóa đâu mà tìm Biết chìa khóa đâu mà tìm Biết chìa khóa đâu mà tìm men gì đi đường nào Ô, bây giờ không quay lại được nữa à? Thế bắt buộc phải đi đường bên này rồi Thế thì phải có gì đó ở đây chứ nhở? Ê à Mày à, con này lại tỉnh rồi à. thì phải có gì đó ở đấy chứ Làm cách nào Phá cửa bong bom à Sao đâu ở à đây À đủ Kéo được Tí còn chết cả mình Rồi kẹt mẹ trong này luôn Kéo ra được luôn đoạn này chẳng nhẽ lại bị lỗi game À đây đây đây đây Bắn vỡ này ạ à. Rồi bọn em lên rồi Mở cho tôi vậy Don't go anywhere. We'll come for you on our way back. <laughs> it's joke. À V bây giờ mình mới biết V là là là, là chém ấy. C là ném lựu à. Attention, don't a look. đi lối này rồi Đúng không? Đi lối này đúng không? Ok thế, thế thì tình hình là tập này chơi đến đây thôi nhỉ Tập sau tiếp tục ờ, khám phá thư viện này để tìm cách mà mà, mà, mà cứu lấy cái à, trạm của mình thôi hiện tại trạm uh, à, police đã đưa ra quyết định là không hỗ trợ trạm Athibition rồi Exhibition rồi ok à, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh còn bây giờ thì bye bye